này nuôi một lứa để mà xuất bán được bán tạm được thì à, có khoảng độ 7 tháng từ lúc mà con cá bé à, tầm à, hai ba phân nuôi lên bây giờ có thể là người ta nuôi có 2 năm một một con cá cũng là hoặc là ba năm càng to thì cái giá trị càng cao được à, ờ, ước tính ờ, doanh thu thì à, ờ, nó rơi vào tỷ rưỡi hai tỷ nguồn nước ở trên sông Hồng luôn chuyển dầu oxy, cho nên là cá hoạt động rất là khỏe mạnh và ít được bệnh tật so với trong ao thì ờ, nuôi được một ờ, độ ờ, kém hơn thế nên kinh tế ở ngoài lồng có thể so với trong ao là đem lại hiệu quả hơn rất nhiều. Những năm trở lại đây, các hộ cũng đã tập trung phát triển nuôi cá lồng trên sông tương đối hiệu quả. Chúng tôi thấy rằng là giữa cái việc mà phát triển chăn nuôi cá lồng với ao hồ và đặc biệt so sánh với cây lúa thì cái sự khác biệt rất nhiều. về kinh tế